Với La Roscorbin có thể chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mỗi viên La Roscorbin chứa 1.000mg vitamin C giúp bạn tăng cường sức đề kháng trong cảm cúm nhiễm trùng. La Roscorbin vitamin C, sản phẩm của Roche, không dùng La Roscorbin cho người bị sỏi thận.